Ôi và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho một người một siêu phẩm Một siêu phẩm rất là đẹp tại một khu dân cư quận 7 Như mọi người nhìn thấy thì gọi là khu dân cư là khá đông đúc rồi Và khu dân cư này mang tên là khu dân cư Công Ích Quận 4 Thuộc phường Phú Mỹ quận 7 Một căn nhà rất là đẹp nha Với diện tích là chiều ngang 5 Dài 16 Và thiết kế là hai lầu luôn Ở trên là áp mái là đúc luôn nè Nên rất là mát mẻ, mát mẻ ha à, Căn nhà này được thiết kế là khoảng 4 phòng ngủ Trong đó có 5 toilet Phòng nào cũng rất là đẹp và có toilet bên trong luôn Nội thất bên trong thì à, gọi là cực kỳ cao cấp Ở đây thì à, à, gia chủ là xây dựng là để cầu thang ở giữa Nên là hai bên là mỗi bên là mỗi phòng Nên là rất là thoáng mát Và căn nhà thiết kế có một cái tông màu rất là đẹp luôn ha Nói về cái căn nhà này thì uh, thiết kế một trệt ba lầu sân thượng luôn và có cái giếng trời thoáng mát luôn. Một cái cách xây gọi là hiện đại và tất cả ở đây gọi là sàn đúc hết bê tông kiên cố luôn. Vị trí của căn nhà này kết nối rất là gần đến cái chung cư Plaza tầm khoảng 2 phút thôi. Và xung quanh của căn nhà thì rất là nhiều cái tiện ích luôn. Mua sắm, ăn uống, giải trí, cà phê, cà pháo đầy đủ ở khu này nhé. Một cái căn nhà rất đẹp đường trước nhà thì khá rộng rãi nè vỉa hè rộng nè có rất là nhiều cây xanh mình có thể đi à, dọc dạo bộ theo những cái công viên của à, khu dân cư và mình à, đi khoảng à, 500 mét là mình có thể ra một cái bờ sông rất là thoáng mát luôn rồi là cái khu này gọi là một cái khu gọi là yên tĩnh à, để ở và à, nghỉ dưỡng luôn à, một cái siêu phẩm nhưng mà cái giá đang chào bán giá rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều do gia chủ kẹt tiền bán gấp à, và ở đây cái sổ hồng à, chủ nhà đang gọi là cầm ở ngân hàng à, cầm ở ngân hàng có hỗ trợ vay ngân hàng mà khi mà quý anh chị sở hữu cái sản phẩm này á thì có thể hỗ trợ cho vay đến 70 75% do gia chủ kẹt tiền cần bán gấp nên quý anh chị hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới nha rồi và bây giờ Phước Sửu và mọi người cùng bay Cam để cảm nhận cái khu dân cư này đẹp như thế nào và gọi là có phải là một nơi đáng sống như Phước Sửu nói hay không nhé